nha yeah. nha yeah. nha yeah. năm hai cái mẹ rồi ok em ghi được rồi dạ yeah. dạ yeah. vâng à. lập trình nhận dạng đúng rồi rồi anh anh hướng dẫn rồi ok anh hướng dẫn tiếp ạ à. dạ không anh ạ à. dạ, dạ. dạ, dạ dạ yeah. ừ. lên bay dạ vâng dạ dạ dạ tặng dạ dạ tặng hẳn cuốn sách luôn dạ sách tay vâng em nghe được anh dạ hướng dẫn cho họ làm chi tiết luôn đấy dạ dạ có khác nhiều dạ dạ cộng đồng thành viên vâng dạ yeah. number fix dạ 50 đô dạ dạ dạ mình đừng đi mình sẽ băng dạ dạ dạ Tuấn Long một dạ dạ dạ dạ dạ bánh những cái app luôn, vâng dạ, họ học mọi lúc mọi nơi được dạ. dạ nha yeah. Đấy, hoặc tự làm lấy rồi được dạ dạ dạ cái gì tôn tôn cài đặt dạ giờ rồi dạ dạ dạ đúng là cái tôi rồi rồi dạ rồi em vô rồi dạ yeah. dạ yeah. dạ yeah. Dạ. Dạ hello dạ dạ anh hiểu ạ dạ tạm biệt dạ Ừ, dạ đúng không? vâng vâng anh nói tiếp đi ạ dạ yeah. Dạ, dạ dạ dạ dạ lượng yeah. Dạ. Dạ. ừ. chuyển đổi yeah. dạ, dạ. bậc 1 nha yeah. một, con dạ. à, dạ không vâng, được anh dạ yeah. vâng vâng dạ vâng em nghe rõ đây anh ơi em nghe chưa nhân bản như thế rồi vâng dạ yeah. Dạ. ừ. dạ dạ vâng em chào anh dạ vâng được ạ à. dạ được ạ à. dạ dạ dạ Dạ. dạ dạ ok em dạ tặng em rồi ok em dạ dạ nghĩa, nghĩa nào anh dạ dạ rồi rồi rồi vâng được ạ dạ, dạ. vâng anh dẫn dạ. dạ vâng em nghe đi anh thứ năm em nghe dạ yeah. nhà dạ, đi dân dạ. bị bị thương hiệu dân. Dạ. câu hỏi về cái gì đấy dạ dân dạ dạ dạ dạ à, dạ dạ năm câu năm câu hỏi dạ ok anh. để để dạy và dạ vâng dạ. dạ vâng rồi

alo em nghe rõ anh rất rõ dạ vâng ạ vâng được anh ạ dạ vâng ạ dạ dạ vâng ạ dân được anh vâng dạ vâng ạ giờ ngày mai em đi xuống cảm ơn anh nhiều ạ dạ cảm ơn anh dành thời gian cho em dạ vâng giờ dạ, em chào anh